ta sẽ bắt đầu đi vào cái ví dụ số 1 đề đề đại học năm 2010 ta cùng xem ví dụ số 1 nhá chúng ta cùng đọc đề trong thí nghiệm ion về giao thoa sóng ánh sáng hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc nếu tại M trên màn quan sát là vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến S1, S2 bằng bao nhiêu? Số đáp án A, nguyên lần bước sóng, B, nguyên lần nửa bước sóng, C, nửa nguyên lần bước sóng và D nửa bước sóng. Chúng ta nhớ lại cho thầy nhé. Qua bài này mình cần nhớ lại cái gì? Nhớ lại. Thứ nhất, đó là tọa độ ánh sáng thì bằng K nhân với Y hay chính bằng K nam ra D chia A. X tối thì bằng gì? K cộng 1 phần 2 nhân với Y tức là bằng K cộng 1 phần 2 nhân với nam ra D chia A. Ok chưa? Đấy là ánh sáng và ánh tối. Thứ hai, hiệu đường đi thì nó giống như trong giao thoa sóng cơ thôi. Hai nguồn này là hai nguồn đồng pha được chưa nhỉ? Như vậy thì nó là vân sáng. Khi mà D1 trừ D2 chúng ta bằng K lambda. Còn vân tối thì là D1 trừ D2 chúng ta bằng K cộng 1 phần 2 lambda hoặc là bằng 2K cộng 1 nhân với lambda trên 2 hoặc là bằng 2K lambda trên 2. Như vậy thì ta nhìn vào đây ạ. Điểm M trên màn quan sát là một vân tối. À là vân tối thì hiệu đường đi này xuống nguyên lần bước sóng sai. Sai. Ok chưa? xuống nguyên lần nửa bước sóng. Nửa nguyên lần bước sóng, nửa nguyên lần bước sóng đúng nhỉ? Và D nửa bước sóng. Đã A với lại D chắc chắn là sai rồi, đúng chưa nhỉ? Ta xem B và C thôi. Nguyên lần nửa bước sóng. Đây, nguyên lần nửa bước sóng. Nguyên lần nửa bước sóng, đúng nhỉ? Hoặc là nửa nguyên lần bước rộng nửa nguyên lần đây nửa nguyên lần như vậy đáp án ở đây sẽ là gì ạ là b hay c đọc kỹ nhá bằng nguyên lần nửa bước sóng nguyên lần nửa bước sóng hay là nửa nguyên lần bước sóng chúng ta có phân biệt được hai cái cụm cái cụm từ này không ạ hãy dừng hình lại và phân tích xem đáp án đây là gì nhá chúng ta đã tìm được gì chưa phân biệt được nguyên lần nửa bước sóng và nửa nguyên lần bước sóng chưa ở đây các bạn chú ý là thằng A thằng C mình loại à, A với D là rất dễ rồi loại AD rồi rất dễ nhưng mà nếu như trong phòng thi mà các bạn không phân biệt được cái cụm từ nguyên lần nửa bước sóng và nửa nguyên lần bước sóng các bạn sẽ bị sai nhá đầu tiên thấy là B trước nguyên lần nửa bước sóng A đây thế thì nếu lấy số nguyên lần thì cực tiểu cực tiểu muốn lấy số nguyên lần đây nửa bước sóng đây thì nó phải là số lẻ số lẻ chứ còn nếu mà lấy số nguyên lần nửa bước sóng thì ta có thể có thể có, có thể có số số chẵn đúng chưa vậy là B sai Vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án